Kéo thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã ôn lại một số đặc điểm liên quan đến cấu trúc trong phân tử hợp chất hữu cơ. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với các kiến thức liên quan đến đồng đẳng, đồng phân các em nhé. Phần một lớn chúng ta tìm hiểu về đồng đẳng trước. Với đồng đẳng thì các bạn phải nắm cho thầy này, đồng đẳng nó là cái gì? Đồng đẳng ở đây nó được hiểu như sau, nó là gồm dãy các chất có cùng một công thức phân tử tổng quan. Chúng ta sẽ xem tiếp, thầy sẽ hướng dẫn các bạn sau. Tiếp theo, điểm thứ hai đó là đồng đẳng nó có cấu trúc phân tử hơn kém nhau, hơn hoặc là kém nhau nhé. Một hay là nhiều nhóm C2, không chưa ạ? Và thêm nữa, chúng có cấu tạo tương tự nhau cho nên một điều quan trọng là nó sẽ có tính chất hóa học tương tự nhau. Đây là cái điều quan trọng này, không chưa ạ? Thế bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ phát triển ra thế nào là đồng đẳng nhé. Thế thì bây giờ này, thầy sẽ xét một cái dãy các chất chỉ gồm là các nguyên tố là C và H mà thôi. Được chưa? Chỉ gồm nguyên tố C và H tức là bên thầy sẽ hướng dẫn chúng ta là set một set một dãy các chất này có công thức là CSI. Bây giờ nếu mà các bạn đang viết CSHI như thế này thì các bạn sẽ thành lập cái dãy tiếp theo nó sẽ là gì ạ? Dãy CSHI này. Thì dãy tiếp theo của mình nó sẽ là cộng thêm là hơn kéo nhau một hay nhiều nhóm C2 mình cộng với một nhóm C2 đúng không? Cộng một nhóm C2 thì mình sẽ được là uh, ờ, CX cộng 1 H là gì ạ? Y cộng 2. Tiếp theo là C uh, x cộng 1 h y cộng 2 này các bạn lại cộng tiếp thêm là gì ạ? À, ờ, 1CH2 nữa cộng 1CH2 thì tôi sẽ được là CX cộng 2 H là Y cộng 2 rồi là cộng với 2 đúng không? Vân vân chúng ta phát triển ra như vậy cứ lần lượt như vậy tuy nhiên viết như thầy các bạn lại cũng rất là khó hình dung thế thay vì như vậy thì thầy sẽ tìm ra mối liên hệ giữa c và h như thế này và thầy sẽ giả sử như sau và thế thầy sẽ giả sử một dãy các chất nó dãy các chất đó là uh, nó đều tạo từ các liên kết đơn giữa C và H giữa C và H này giữa C và H và giữa C với C đó sau này các bạn sẽ được biết nó đây sẽ là dãy đồng đẳng của anh Ancan bây giờ thầy sẽ tạm thời thầy nói ngay đã các bạn đang chưa biết Ancan là gì đúng không nào đó đây là chỉ là các liên kết đơn giữa C và H là C với C thì thầy bật mí đây tới đây chúng ta sẽ học về Ancan nhé tên của nó là Ancan thế bây giờ nhé một nguyên tử C thì nó có tối đa là bốn liên kết xung quanh nó đúng không? Một cái từ H thì có một thôi.